17 Mong đại sư thương xót Cho tình nhi một con đường sống Công chúa mau đứng lên Đại lễ thế này lão nạp sao có thể nhận chứ Nếu đại sư không đồng ý Tình nhi sẽ quỳ mãi ở đây Tình nhi đã nghĩ kỹ rồi Chỉ cầu được chết Không cách nào gửi thân dị tộc Công chúa Ta và mẫu thân phụ hoàng công chúa quen biết nhiều năm Cũng nhìn công chúa lớn lên Ta cũng không nỡ nhìn con thành thân trong uất ức Nhưng dần mệnh khó tránh Hơn nữa Nếu công chúa bỏ trốn Chỉ e làm dị tộc phẫn nộ Hai bên giao chiến Sinh linh lầm than Những gì đại sư nói Cũng là điều tình nhi đang lo lắng Chỉ là mấy hôm nay Ta nghĩ đi nghĩ lại Cảm thấy dị tộc có lòng lan số Độc ác giả hoạt Sẽ không dễ dàng từ bỏ Nếu ta hòa thân Ta sẽ đổi được thiên hạ Thái Bình Ta tình nguyện hy sinh Chỉ là sợ đây Chỉ là cái cớ Cho dù ta thật sự gã đánh đó Bọn họ chưa chắc đã thu binh Đến lúc đó chỉ sợ Bọn họ lấy ta để uy hiếp phụ hoàng Như thế phụ hoàng lại càng bị nguy hiểm hơn Công chúa nói cũng không phải là không có đạo lý Đến lúc đó Dù ta muốn chết cũng không được Đại sư Trước giờ ta chưa từng cầu xin đại sư Lần này Xin đại sư hãy giúp ta đi Đại sư Xin đại sư giúp tịnh Nhi đi Được rồi Công chúa xin hãy đứng lên Đại sư Ý của đại sư là Đại sư đồng ý cho ta rời khỏi đây Hãy để lão nạp vì công chúa mà phạm tội khi quân một lần Đa tạ Đại sư Tác Thành ờ, A-di-đà Phật Đa tạ Đại sư Tác Thành Tỷ tỷ thật lợi hại Quả nhiên không ngoài dự đoán Lý định đồng ý hòa thân Chỉ để thoát thân Theo cô ta tỷ tỷ Lần này tỷ không được mềm lòng Chủ nhân Hồ Yên này không phải một lòng muốn làm người sao Sao cô ta còn chừng chừ không giết Lý Tịnh đoạt lấy trái tim Hoặc là cô ta đã có lòng trắc ẩn với Lý Tịnh Cô ta không bảo vệ được mình Còn thương hại người khác Ta thấy Hồ Yên này ngày càng hồ đồ rồi Hồ đồ của cô ta Cũng coi như có mấy phần giống người rồi Chủ nhân Ý ngài nói là Không có gì Đi thôi Mặt thì vậy Tại sao công chúa nói chuyện với trụ trì đâu như vậy Công chúa quen biết đại sư Chắc là phải đã đi xa Trong lòng không nở Nên nói chuyện lâu Dương đại ca À mà Sao huynh lại dẫn huynh ấy đến Đại ca e sau này không được gặp công chúa Nên đến đây từ biệt Công chúa khó khăn lắm Mới chấp nhận sự thật Đồng ý hòa thân Bây giờ huynh dẫn huynh ấy đến Không phải muốn công chúa Phải đau lòng sao Cô đừng nói nữa Lần gặp nhau này Là lần cuối cùng rồi Ta thấy việc này không quan trọng nhưng công tử đã chọn được ý trung nhân Còn gặp mặt công chúa Chỉ làm công chúa không nở rời xa Nếu Dương công tử thật sự muốn tốt cho công chúa Ta xin huynh hãy mau rời khỏi kinh thành Tránh công chúa lại càng nặng lòng Gây thêm nhiều chuyện Mặt thì vậy Cô cũng thật lạnh lùng vô tình Hơn nữa Cô có tư cách gì mà đuổi đại ca đi Tự nhiên trước đây khi mà chưa gặp được đại ca Mới hối tiếc cả đời đấy Ta vì muốn tốt cho công chúa Nực cười Để nào ta không muốn tốt cho công chúa sao Cô vốn chỉ không hiểu công chúa Đừng nhiều chuyện Huynh dẫn cô đấy đến Còn trách ta cô muốn kiếm chuyện phải không Ta không rảnh đâu Hai người không cần cãi nhau Hôm nay ta phải gặp được công chúa Nếu không thấy mùa ấy bình an Ta sẽ không an tâm Dương đại ca Cô nói vậy là sao Ta cảm thấy tam muội tính tình bướng bỉnh Muội ấy sẽ không chấp nhận quà thân Nhưng bây giờ muội ấy đồng ý bình tĩnh như vậy Ta lo muội ấy chỉ tỏ ra như vậy mà thôi Không hay rồi Sao rồi Qua bên đó xem Kỳ lạ Sao cô ta không mau chạy trốn đi Vào cái tiệm mai để làm gì Lẽ nào còn chú ý đến ăn mặc Không biết nữa Đi theo cô ta Xem cô ta rút cuộc làm gì Ông chủ Tâm mua một bộ quần áo Không biết có bộ nào sẵn ở đây không Tiểu tiệm trước giờ luôn mai theo khách đặt Nếu cô nương không để ý Tụi chúng ta có một vài bộ quần áo mẫu Nhưng mà chỉ để khách ngắm Ta thấy thân hình cô nương mặc chắc sẽ vừa Chỉ cần là bộ quần áo nữ giới bình thường là được rồi Cô nương đợi một chút Ta sẽ mang ra ngay Được Bộ quần áo này Đại ca chắc sẽ thích chứ Cô nương thích bộ này chứ Ta lấy bộ này Cô nương Cô thật là có mắt nhìn đấy Hai bộ quần áo này đều là thanh tú nhã nhặn Rất hợp với khí chất của cô nương Đây Cảm ơn cô nương Cảm ơn Cô nương đi nhé Tâm nguyện duy nhất của ta Chính là ở bên đại ca Cho dù chỉ là một giờ một khắc Tịnh nhi kiếp này Không hối tiếc tỷ Nhân lúc này mau lấy tim cô ta để không thấy cô ta đang muốn nhảy xong tự dẫn sao Nếu cô ta chết rồi hồn phách bị địa phủ dẫn đi Thiên hoàng tâm khiếu quý giá của cô ta sẽ thành vô dụng Mụ đừng dục ta nữa Tỷ tỷ Mụ muốn tốt cho tỷ Tỷ đừng do dự nữa Nếu tỷ không đi thì mụ sẽ Mụ nhiều lời làm ta đau đầu quá Ta đã bảo với cô thế nào Bảo cô không được rời tịnh nhi nửa bước Thật là vô dụng, ngu xuẩn Điều trách ta không bảo vệ được công chúa Nhị đệ để đừng trách A Mạc nữa Quan trọng nhất bây giờ Là phải tìm được Tam muội Nơi nào cần tìm đã tìm hết rồi Còn đi đâu tìm đây Tam muội bỏ trốn lần này Nhất định là đã suy nghĩ rất kỹ Không phải kích động nhất thời Nhưng có một điểm ta nghĩ không ra Người ấy một lòng muốn bỏ trốn Tại sao không nói với chúng ta một tiếng Để chúng ta giúp muội ấy Công chúa nhất định là không muốn liên lụy đến chúng ta Ai liên lụy ai chứ Cho dù phải liều mạng Chúng ta cũng nhất định phải giúp muội ấy Công chúa trước giờ ở khuê phòng Chưa bao giờ tự mình rời khỏi hoàng cung Mỗi lần ra ngoài không phải là A Mạc theo hầu Thì là để đi cùng Lần này đi Vậy sao có thể không lo lắng một cô gái đi một mình Không biết sẽ xảy ra chuyện gì nguy hiểm Nếu gặp phải lão yêu đó Trừ phi Trừ phi là gì Trừ phi công chúa Có ý định tự dẫn Sa không muốn hại cô Nhưng ai bảo cô đồng nguyên dị tâm với ta Cô đã muốn chết Thì hãy thành toàn cho ta đi Đại ca Tịnh Nhi Không có cách làm ý trung nhân của huynh Nhưng Tiểu Duy Tiểu Duy có thể Tiểu Duy là người lương thiện, dịu dàng Chắc chắn là một người giỏi Tốt hơn muội Chăm sóc huynh cả đời Tịnh Nhi chúc đại ca và Tiểu Duy Một đời hạnh phúc ân ái Bạc đầu răng long Đừng làm chuyện ngốc nghếch Tiểu Hy Sao là tỷ Mắt của tỷ khỏi rồi Gần ừ. trưa nay đại phu đã đến gỡ băng Nói là không vấn đề gì Ta nhất thời vui quá liền bảo thái thước dẫn ra ngoài đi dạo Nhưng không ngờ lại gặp công chúa ở đây Thái Tích cô nương cũng đến đây sao Lúc nãy ta nhất thời cảm thấy đói bụng Và Thái Tước đi mua chút đồ Các nữ mơ ấy sẽ quay về ờ, Thì ra là vậy Ta nghe Dương Đại ca nói Hôm nay công chúa đến tượng miếu lễ bái Sao lại một mình đến nơi này Mà thì vậy không đi cùng sao Đã không ra tay được thì cũng không thể để cô ấy chết như thế Như vậy ta mới được xem là người tốt Công chúa Vết thương ở mắt tiểu duy vừa khỏi Sợ đứng lâu không tốt Chỉ bằng chúng ta tìm một nơi nghỉ ngơi Từ từ nói Vậy đi thôi Công chúa Đến con kiến còn muốn sống Huống hồ Công chúa là lá ngọc cành vàng được hoàng thượng hết lòng yêu thương Nếu công chúa xem nhẹ mạng sống như vậy Không cần nói đến Dương Đại Ca và Tiêu Công Tử E là phụ hoàng công chúa sẽ nổi giận Đến lúc đó nếu liên lụy đến bọn họ Công chúa nhẫn tâm vậy sao Phụ hoàng không phải hôn quân vô đạo Cho dù nhất thời nổi giận với biểu huynh Cũng sẽ không giết người vô tội Còn ta thì cùng đường bí lối khi ta hòa thân Chính là sống không bằng chết Ta thà tự kết thúc mình Sống không bằng chết Công chúa sống trong nhung lụa E là hoàn toàn không biết được Thế nào mới thật sự là sống không bằng chết Đó còn đáng sợ hơn cả chết Đau đớn giống như lăn trì lóc xương vậy Lẽ nào Cô từng trải qua sao Đúng vậy Những gì từng trải qua Với lại cũng từng nghĩ Sẽ kết thúc cuộc sống Nhưng lại không cam lòng Không cam lòng tâm nguyện duy nhất của bản thân chưa hoàn thành Mà đã rời khỏi cuộc đời này Vì thế Vẫn lại chọn lựa sống trong trần thế này Nhưng ta nhận ra rằng Sống Thì mới có hy vọng Mới cho ta gặp được Dương Đại ca Hoàn thành tâm nguyện Công chúa Không phải luôn nói Ngưỡng mộ ta ư Thật ra Ta mới là người phải ngưỡng mộ công chúa Công chúa sinh ra ở nơi phú quý nhất ở trên đời Với cha mẹ yêu thương Còn có tiêu công tử A mặt thị vệ yêu mến bảo vệ Tận hưởng vinh hoa thế gian Và có sự ấm áp của tình thân Lẽ nào công chúa nhẫn tâm nhìn họ đau lòng Mà ra đi như vậy Ta cũng không muốn thế Nhưng ta Thật sự không có cách nào khác Công à? chúa chết như vậy là quá đơn giản Nhưng công chúa có nghĩ rằng Những người yêu thương công chúa Bọn họ nhìn người mình yêu thương ra đi Mới là sống không bằng chết thật sự Công chúa nhẫn tâm Nhìn phụ hoàng của mình Dương đại ca Còn cả tiêu công tử Bọn họ sống không bằng chết ư Công chúa Hôm nay tiểu di nói những lời này Thật ra là để công chúa biết Thế gian này Cho dù đau khổ Và cả phiền não Thì vẫn còn những điều tốt đẹp Đáng để chúng ta lưu luyến Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết Chết Việc đó không phải là con đường duy nhất Xin công chúa suy nghĩ thật kỹ Tiểu Duy Cảm ơn tỷ đã thật lòng khuyên giải Thật ra ta Cũng không muốn thấy người thân Đau lòng buồn bã Nhưng Cứ nghĩ đến việc gãi cho dị tộc Kết thành vợ chồng với người mình không yêu Sao thật sự không có cách nào Chấp nhận được cả Vậy công chúa Nghĩ kỹ xem Có cách nào khác giải quyết không Chuyện đến nước này Phụ hoàng ta nhất định đã biết ta bỏ trốn Nói trận lôi đình Không biết tiếp theo đây Nên làm gì mới tốt Dạ vâng. Thôi được Cứu cô một lần Coi như trả lại ân tình cô cứu giúp Công chúa Tiểu gì có một cách Chưa biết chừng Có thể giúp công chúa thoát khỏi khó khăn Thật ư Cách gì vậy Cô mau nói đi Thần lơ là chức trách kinh để hại gián tội Người đầu chỉ là lơ là Chẳng phải ngươi đi bảo vệ công chúa Sao lại để công chúa chạy mất Bên ngoài tốt xấu lẫn lộn Để công chúa có mệnh hệ gì Trẫm chu diệt cứu tộc ngươi à, Bệ hạ Bệ hạ bớt giận Công chúa bỏ đi không ai tiếp ứng Chắc là cũng sẽ không đi quá xa Thần thiết nghĩ Tiêu Dương và mặt thị vệ chắc chắn sẽ tìm được công chúa Nếu không phải Tiêu Dương A Mạc ngày thường dung túng Tịnh nhiên sẽ có thể bướng bỉnh làm càng như vậy Mấy người bọn chúng không thoát tội này Bệ hạ, công chúa bỏ trốn, tiêu dương và mặt thị vệ cũng không biết Càng huống hồ là trịnh phó quý Giả lại tính tình của công chúa, bệ hạ cũng biết mà Nếu công chúa đã quyết tâm muốn trốn Đừng nói là một trịnh phó quý Dù có người mặt thị vệ cũng không phải đối thủ của công chúa chẳng biết công chúa không bằng lòng hòa thân Nhưng hòa thân liên quan đến giang sơn xã tắc của chúng ta Sao nó có thể bỏ đi cho hết chuyện được chứ Đúng vậy Nếu công chúa đã không đồng ý hòa thân Sao phải ra hạ sách thế này chứ e Bệ hạ Khả hãn dị tộc kia Không phải là người tốt bụng Bị công chúa dạy dò như vậy E là sẽ dẫn đến quả binh đau Hỏi bẩm bệ hạ Thần đã tìm thấy công chúa cạnh bờ sông dạ Người đâu Sao người không dẫn về Công chúa Nghĩ xong tự dẫn Tính mạng còn đang nguy kịch Công chúa Công chúa Người mau tỉnh dậy đi Hoàng thượng giá lâm Công chúa hãy mở mắt nhìn sảo Nhi đi Công chúa Tịnh Nhi Tịnh Nhi con tỉnh lại đi Tịnh Nhi Tịnh Nhi Tịnh Nhi sao ta con là như vậy Sao ta công chúa là như vậy Mau, mau lão sữa tới Dân dân, mau đi đi, tịnh nhi, tịnh nhi Cô tỉnh lại đi Công chúa nhảy xuống sông tự dẫn Cũng may có người qua đường cứu giúp Nhưng mà hàng độc đã xâm nhập vào cơ thể Cộng thêm sức khỏe của công chúa suy yếu Nên bệnh tình càng nghiêm trọng Thái y đã tới khám bệnh Nói rằng không thể cứu được nữa Không thể nào Công chúa đang tuổi thanh xuân Không thể nào có chuyện được Tịnh Nhi Phụ hoàng có lỗi với con Không nên ép con gả cho dị tộc Sau khi mẫu hậu con qua đời Phụ hoàng đã hứa với mẫu hậu Chăm sóc tốt cho con Phụ hoàng đã phụ sự tin tưởng của mẫu hậu con Tịnh nhi Chỉ cần con có thể tỉnh lại Phụ hoàng nhất định đồng ý với con Không ép gả con cho dị tộc Tịnh nhi Tịnh Nhi Tịnh Nhi Tịnh Nhi Tịnh Nhi Con tỉnh lại đi Tịnh Nhi Tịnh Nhi con tỉnh rồi Tịnh Nhi Phụ hoàng Tịnh Nhi Con gái bất hiếu Không thể làm theo lời phụ hoàng xin phụ hoàng tha thứ cho tịnh nhi tịnh nhi tịnh nhi cô đừng dọa phụ hoàng tịnh nhi thái y thái y mau bệ hạ công chúa qua đời rồi Tịnh Nhi Tịnh Nhi Tịnh Nhi con tỉnh lại đi Con tiếng Tịnh Nhi Tịnh Nhi Con tỉnh lại đi Tịnh Nhi Bệ hạ Bệ hạ Bệ hạ đừng quá đau lòng Tịnh Nhi của ta Con tỉnh lại đi Bệ hạ Công chúa đã đi theo tiên hoàng hậu Xin hoàng thượng rất đau lòng Tịnh Nhi Bệ hạ hãy bớt đau lòng Nhi Tịnh Nhi Đều là do phụ hoàng hại con Đều là do phụ hoàng có lỗi với con Bệ hạ Bệ hạ Bệ hạ đừng đau lòng quá Ngộ nhờ ảnh hưởng tới long thể Công chúa trên trời của Linh cũng không yên lòng Bệ hạ Công chúa là một người nhân hiếu Nếu đã về bên tiên hoàng hậu Thì cũng sẽ tận hiếu với tiên hoàng hậu Bệ hạ, người đừng đau lòng Vẫn là sớm ngày để công chúa nhập thổ yên nghỉ đi Bệ hạ, đặc sứ dị tộc cầu kiến Nếu không vì đặc sứ dị tộc Tình nhiên của trẫm cũng không chết Hắn còn mặt mũi đến gặp trẫm ư Bệ hạ, Người quên rồi sao Vì để giữ thể diện cho hoàng tộc và công chúa Nên đã thông báo ra ngoài Công chúa bị nhiễm phong hàn qua đời Nếu để dị tộc biết được Công chúa vì sự tuyệt hòa thân mà tự giận Thì chắc chắn sẽ dẫn đến chiến tranh Như vậy Không phải công chúa đã chết uổng rồi ư Bệ hạ Theo chủ ý của thần thiếp Thì nên truyền đặc sứ dị tộc vào Khi đặc sứ nhìn thấy công chúa đã qua đời Thì cũng không có cớ gì gây chiến Bệ hạ Người nên coi Giang Sơn xã tắc làm trọng cho hắn vào Dân Tham kiến bệ hạ Miễn lễ Bệ hạ Nghe tin công chúa gặp nạn Thật sự khiến người khác đau buồn Thay mặt hạ hẳn Mong bệ hạ bớt đau buồn Ý tốt của đặc sứ trẫm nhận rồi nhưng bây giờ trẫm vô cùng đau buồn E không thể tiếp đoán chu toàn đại sứ Hãy về ngữ quán nghỉ ngơi đi Bệ hạ Thiên hoàng tịnh công chúa Là thế tử của khả hãn do trời định Nhưng trời đố kỵ hồng nhan Đột ngột qua đời Thật sự khiến người khác thương tiếc vô cùng Nhưng để có thể ăn nói lại với khả hãn Vẫn xin bệ hạ Cho phép bổn sứ tận mắt nhìn thấy thi thể của công chúa Để dễ bề ăn nói với khả hãn Hỗn thực Công chúa vừa mới nhập quan sao có thể mở ra dạ, được Bệ hạ Bổn sứ muốn tận mắt nhìn thấy công chúa Cũng là để tạm biệt công chúa lần cuối Bệ hạ không cho bổn sứ nhìn Trừ khi trong chuyện này có ẩn tình gì Ngươi là cái thái gì Bệ hạ bớt giận Nếu không để hắn ta chứng thực Rồi từ bỏ chuyện hôn sự kia E là sau này còn phiền đến sự yên nghỉ của công chúa Hậu quả không lường nào dám động vào thi thể của công chúa A à mặt dù có phải chết chung Cũng phải khiến kẻ đó máu đổ ba bước Tại hạ chỉ là đau buồn quá Vô ý mạo phạm Hiểu lầm Hiểu lầm Hiểu lầm Hiểu lầm thôi Bệ hạ, công chúa Hồng Nhan Bạc Phận cũng là tộc ta không có phúc liên hôn với quý đàn. Lần này bổn sứ quay về đem tin giữ về cái chết của công chúa, hồi bẩm khả hẳn, cáo từ. Huynh uống đi cho nóng Tàn tình sẽ khỏi ngay thôi Trăng hôm nay thật tròn Huynh nói xem Những người chúng ta đang nhung nhớ Có đang ngắm trăng cùng chúng ta không Không lẽ muội ra đi như vậy thật ư Trịnh phó úy thật có nhã hứng Biết được qua ở đây đang nở Lên tới ngắm qua ư Mặt tướng tham kiến nương nương Miễn lễ Trịnh phó úy Tại sao lại ngắm qua Đến nỗi mệt mỏi như vậy Người hiểu Trịnh Phó Quý Sẽ nghĩ Trịnh Phó Quý vì công chúa mà đau buồn Còn cái không hiểu Trịnh Phó Quý Còn cho rằng Trịnh Phó Quý vì hồng nhan nào đó mà thất thần Nương nương nói đùa rồi Không làm phiền nương nương hưởng quà Mặt tướng cáo lui Trịnh Phó Quý Trịnh Phó Quý Người thất thời mới là tướng kiệt Bây giờ công chúa đã mất Vâng, Sau này bột cung chính là chủ nhân của hậu cung Nên tận trung với ai Trịnh Phó Quý là người thông minh Không cần bổn cung nói nhiều chứ Mặt tướng vào cung là để tận trung với bệ hạ Cũng là để báo đáp ân tri ngộ của công chúa Nay bảo vệ công chúa thất trách Mặt tướng còn mặt mũi nào ở lại Cho dù từ trước phó ý cấm quân Cũng không thể buộc đắp được tội lỗi Trình phó quý đã hạ quyết tâm rồi ư nếu nương nương không còn gì căn dặn Mặt tướng cáo lui Thứ mà ta muốn Trước giờ chưa từng không có được Cứ đợi mà xem Công chúa Chuẩn bị xong cả chưa Tiêu Dương đang đợi ở Thừa Thiên Môn để tiếp ứng Tiêu Hồ Gia Hai người đến rồi Có thuận lợi không không bị phát giác chứ Nếu bị phát giác còn ra ngoài được sao Xem biểu huynh lo lắng kìa Ta có thể không lo lắng sao Đây là khi quân phạm ờ, thượng bao lên bao lên Công chúa Để tránh người khác nghi ngờ Trong đám tang vẫn còn cần có thần đích thân đưa tiễn và sau khi đám tang kết thúc a mạc sẽ tới ti phủ gặp mặt công chúa mấy ngày này a mạc không thể ở bên bởi vì công chúa công chúa người hãy cẩn thận ta biết rồi a mạc Ngươi cũng phải cẩn thận Cái này còn nhiều chuyện nói mà Mau lên xe đi Còn không lên xe Lính chết mà phát hiện ra là hỏng mất Mau đi thôi Tịnh Nhi Bệ hạ Tịnh Nhi con định đi đâu Phụ hoàng Con Không ai hiểu con gái bằng cha Phụ hoàng sao lại không hiểu con nghĩ gì chứ Phụ hoàng Con gái có lỗi với người Là phụ hoàng có lỗi với con những ngày qua đã khiến con chịu uất ức Phụ hoàng vô năng Không thể bảo vệ được cho con Không phải con luôn muốn Sống một cuộc sống của người dân bình thường ư Hôm nay con xuất cung Trên đời không còn tịnh công chúa nữa chỉ còn một người dân thường lý tịnh phụ hoàng đa tạ phụ hoàng đã giúp con tọa nguyện con gái bất hiếu không thể khiến phụ hoàng vui vẻ mau đứng lên con rất giống mẹ con con là con gái tốt của phụ hoàng Là đứa con gái mà phụ hoàng yêu thương nhất Con đi đi Đi càng xa càng tốt Đừng bao giờ quay trở lại Mẹ con ở trên trời của linh Cũng sẽ bảo vệ con Phụ hoàng chỉ có thể tiễn con đến đây thôi Phụ hoàng Đi đi Bảo đi đi Mau đi đi Đi đi Tiêu Dương, A Mạc Hai người nhất định phải đưa Tịnh Nhi rời khỏi đây Rời sang Kinh Thành Và bảo vệ cho nó thật bình an Dân, bệ hạ yên tâm Đi đi 关。 đại ca Huynh đừng lo lắng Hãy ngồi xuống đợi đi Ngộ nghĩ công chúa là người tốt Sẽ được trời giúp Nhất định có thể thuận lợi thoát thân Mắt của mũi mới vừa khỏi Đừng để mệt mỏi quá Ta thấy hai người Hãy mau về phòng nghỉ đi Một mình ta đợi là được rồi Không cần đâu Bộ muốn cùng đợi với Dương đại ca Hơn nữa chủ ý này là của Tiểu Duy Bộ cũng rất lo cho an nguy của công chúa Không cần lo lắng Đại công cáo thành rồi Đại ca Đại ca <laughs> Được rồi tam muội Đừng khóc nữa Đại ca Sau này có chuyện gì đại ca cũng bảo vệ muội Không ờ. sao rồi ờ, Cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp nặng Bình yên là tốt Đúng vậy tình nhi Sau này không cần buồn phiền về thân phận của mình nữa Cũng không cần lo lắng chuyện gã chị dị tộc Sau cơn mưa trời lại sáng Khổ tận tam lai Cô đừng khóc nữa Chúc mừng công chúa được tự do Tiểu Duy Lần này cũng may có cô Nếu cô không đưa cho ta đơn dược Có thể giải chết đó Thì ta không thể nào qua mắt được bọn họ Suốt chút nữa bị phát hiện rồi Tiểu Duy cô nương Cô thật là hiểu biết sâu rộng Sao chưa từng nói cho ta biết Trong tay cô lại có những đơn dược như vậy à, Loại đơn dược đó là do sư phụ của Thái Tước luyện thành à, Sư phụ của ta tinh thông y thuật Thường nghiên cứu những kỳ phương diệu dược Ta cũng theo sư phụ học vài năm võ công Sau đó sư phụ chuyên tâm tu hành Trước khi tạm biệt còn tặng cho ta mấy viên đơn dược Để tự bảo vệ mình Thái Tước nếu muội đã biết võ công Vì tại sao lúc đầu khi chúng ta gặp nhau muội bị người khác bắt nạt muội lại không ra tay muội Chuyện này là tại muội Hai tỷ muội của muội từ nhỏ đã không còn cha mẹ Nên muội sợ chuyện hết tuyết biết võ công Sẽ gây chuyện thị phi bên ngoài Nên không cho muội ấy tự tiện ra tay Đúng vậy, đều tại tỷ tỷ Nhưng cộng thêm lúc đó muội không được khỏe Nên không có sức đánh lại chúng Cũng may có Dương đại ca ra tay cứu giúp Chúng ta cũng thật là có duyên Quá ra là vậy Dương đại ca Đi cả một đoạn đường dài Mụ nghĩ là nhất định công chúa rất mệt rồi Hãy để công chúa nghỉ ngơi chút đã Hôm khác chúng ta tiếp tục nói chuyện Mụ thế đấy tài vui quá Nên chị mà nói chuyện Vẫn là chỉ duy chu đáo Tam muội Hãy thả lỏng người, nghỉ ngơi cho tốt à, Đúng vậy tịnh nhi Ta đã dặn tất cả các thị vệ trong phủ Không được lộ ra bất kỳ tin tức gì Bọn họ đều là thân tín của ta Nhất định không tiết lộ ra ngoài đâu Nhưng thời gian này một phải chịu khó Không được ra ngoài Đợi sau đám tang của công chúa Mọi người buông lỏng cảnh giác Chúng ta lập tức ra khỏi thành Cảm ơn hai vị ca ca Trịnh phó quý Đến đây có việc à Mặc thì vậy Ta muốn gặp công chúa lần cuối Cô có thể chăm chút cho không Chỉ dù của bệ hạ bất kỳ ai cũng không được đến gần quan tài công chúa Trình phú úy xin về cho Mặt thì vậy Ta và công chúa không chỉ là quân thần Mà còn là bằng hữu Ta chỉ muốn tự bị công chúa Xin cô thành toàn Trịnh các vô cùng cảm kích Trịnh phú quý Chính vì huynh là bằng hữu của công chúa Biết tính tình của công chúa Công chúa trước nay trọng tình nghĩa Ghét nhất là chuyện sinh đi tử biệt Ta nghĩ công chúa cũng không muốn nhìn thấy bằng hữu đau lòng vì mình Cũng không mong bằng hữu nhìn thấy dung nhan khi mất của mình Xin Trịnh Phú Quý hiểu cho Đừng làm khó A Mạc Mặc thì vậy là thân tính của công chúa Tất nhiên là hiểu tâm ý của công chúa nhất Sao ta có thể cưỡng ép được Cáo từ Lại là một người si tình Mặc thì vậy Tại sao không nói sự tình cho Trịnh Phú Quý biết Lúc đã nhìn thấy dáng vẻ đau buồn của ngài ấy Thật là khiến người ta xót xa Chuyện công chúa giả chết Người biết càng ít càng tốt Rồi sau khi công chúa thuận lợi rồi khỏi kinh thành Rồi sẽ giải thích với trịnh phó quý Thật không nỡ để công chúa ra đi Không biết sau này ai sẽ chăm sóc cho công chúa Xảo Nhi, những chuyện này tuyệt đối không thể nói ra được Ngộ nhỡ thất bại sẽ hại chết công chúa Có biết không? Xảo Nhi hiểu Xảo Nhi sẽ không nói ra đâu Không sao đâu Mau lại đây Đừng có sợ sệt như vậy Nghĩa phụ Sao người lại đến đây Giữa ban ngày ban mặt thế này Lỡ như người khác nhìn thấy thì Không phải còn nói lý tịnh chết rồi ư ừ. Ta đến xác nhận chuyện đó Nghĩa phụ yên tâm Lý tịnh đúng là chết rồi Nếu người muốn báo thù Rồi sau này quỷ hoại thi thể của cô ta Con đã bị con nghe đầu đó qua mặt rồi Trong quan tài không có thi thể của cô ta Cô ta đã chạy rồi Không thể nào Con tận mắt chứng kiến Lý tịch chết Con có bắt mạch cho cô ta nữa Chắc chắn không thể cứu được có phải con đã mơ làm hoàng hậu quá rồi không Ngay cả một người sống hay chết cũng không phân biệt được Nghĩa phụ Lý tịnh vẫn còn sống ư